Ok, hello anh em thì à, Xin chào anh em đã đến với à, kênh của Cường Phát Lộc Thì hôm nay Cường làm video này gửi cho anh em về cái bộ mua bầu cua bịp của năm 2020 Thì bầu cua nó có rất rất nhiều thứ để anh em chơi đó Thì thứ nhất là anh em chơi hột 5 năm nè, đấu trường nè, hột nghe nè, hột nặng mặt nè Hột tỷ lệ một ăn năm nè, hột cảm ứng nè Đó nhưng mà hôm nay Cường giới thiệu tới anh em về cái bộ bầu cua bịp của năm 2020 này và 2021 sắp tới thì anh em đây là cái thùng camera giới thiệu tới anh em là đây là thùng camera thùng nhựa nha anh em đó thì bên cường cũng nhận làm tất cả các thâu nhôm thâu nhôm là đánh cho khu vực miền Trung đó như từ ờ, Nha Trang đổ lại trong ờ, đổ vào ờ, Đà Nẵng thì thường thường hai người ta hay đánh những cái thâu nhôm như thế này đúng không thâu nhôm mâm nhôm đó còn ở khu vực uh, miền Nam miền Châu uh, miền Tây hoặc là khu vực miền Bắc á, thì không chơi bộ cua nhiều đó chỉ khu vực miền Bắc thì dưới là chơi sóc dĩa nè tài xỉu và uh, bài trắng còn khu vực miền Tây mình thì chơi những cái thâu thùng nhựa thâu thùng nhựa camera đó để thùng thùng sơn nè anh em đây là một cái sản phẩm khách đã đặt bên cơ sở Cường làm cái thâu thùng sơn nhựa trắng thì anh em nhìn nè những cái tem của khách gửi tới nó vẫn còn nguyên si mình làm là làm ở trong cái đích cái đích này nha bao bao thử 500 bao thử đèn nhưng mà không được cái đập cái thùng ra nếu mà đập cái thùng ra là nó sẽ có tan ở trong cái thùng này nha anh em nhìn nè rất là đẹp anh em nhìn ở trong nha như một cái thùng mới luôn đó nhưng mà tem mát là vẫn còn nguyên nè không rớt một miếng tem nào luôn nha đó thì đi kèm với nó là một cái máy cái máy đây là cái máy màn hình để cái người ngoài đứng vào bật lên xem và báo cho anh em xem là là con gì con gì thì bây giờ mình sẽ test luôn cho anh em xem nó hiệu quả như thế nào và cái dung lượng pin của nó đánh được là hai tiếng đồng hồ nha anh em anh em về á anh em có thể cắt cái viền này đi cắt cái viền này đi để cho nó nó nó gần hơn thì anh em sẽ quan sát rõ hơn bây giờ mình làm cái thùng rinh để cho về khách nó tự cắt nó cắt ngắn cái dài tùy khách nha đó thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem luôn thì đó nó thùng camera thì không cần phải test hột nha anh em thích hột nào cũng được đó mình sẽ lấy ba hột bất kỳ ở trên màn hình mọi người bên cường cung cấp cho anh em đầy đủ các hột nha tem mát nè anh em nhìn nè rất là nhiều tem anh em thích tem về tự dán cũng được rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em xem luôn bây giờ là hai nay một bầu nha mình sẽ lắc và bật cái màn hình lên đánh cho anh em xem đó bây giờ nó sẽ ở ngoài đây đây là mình làm ở gần đây thôi còn ở ngoài nó cách xa cho anh em được 5 mét quay đầu đó 5 mét quay đầu nha anh em như chén này quýnh nai nha anh em hai nai là chắc chắn 100 phần trăm rồi nha anh em đó có nai thế anh em ơi đó tiếp tục nai gà nha anh em đó chén này quýnh nai gà nha anh em anh em thấy chưa rất chi là là chính xác luôn đó bầu nè anh em một ngàn một tỷ cuốn bầu nha anh em đó rồi mình sẽ test tiếp cái hộp khác nha đó mình sẽ test cái hộp khác đó test hộp khác bất kỳ cho anh em hộp nào cũng được test bất kỳ đó test bất kỳ cho anh em đó mình để điện thoại đây để bấm lên cho anh em xem thôi nai tôm đó đánh khẳng định ra nai tôm đó anh em thấy chưa hai con bầu 100% hai con bầu đó em thấy chưa có nghĩa là thùng camera thì khỏi cần test hột nha anh em đó con tôm nè con gà con bầu nè đó rất rõ nha anh em anh em thấy chưa thì thùng camera anh em nhìn nè cực kỳ đẹp đó, khẳng định với anh em luôn còn anh em thích làm thùng của anh em á anh em gửi lên cho mình tầm 2-3 ngày là sẽ có thùng cho anh em luôn 2-3 ngày là sẽ có cái thùng camera cho anh em đó thâu nhựa thâu nhôm đó thùng nhựa thâu nhôm đó còn inox là không có làm được nha anh em inox là không có làm được đó chuyên dụng cho anh em làm cái đó hoặc là anh em lò được cái thùng này vào như chén này quýnh nè cá tôm gà đó ba con cá tôm gà đó không con gà cá tôm mà nhìn lộn nha anh em cua bầu nai một ngàn tỷ luôn á ba con cua bầu nai anh em thấy chưa thùng camera thì cực chuẩn rồi khỏi nói đó con nai con tôm con bầu bầu hay gà đây nai tôm nai tôm là trăm trăm rồi đó thấy không nay tôm là trăm trăm rồi cũng nay con bầu một nay hai bầu nha anh em đó anh em thấy chưa hoàn toàn là sang chánh luôn hột nào cũng được đây mình sẽ lấy hột bất kỳ hột nào cũng được đó lấy lộn xộn cho anh em luôn hột nào cũng được nha không phải là là cường ờ, làm cái gì cho anh em đâu tôm bầu nè anh em đó hột nào cũng được anh em thấy chưa tôm bầu bất kỳ nha anh em đó cua tôm đó anh nói chưa thì ờ, để mà mà mà mà nói về bầu cua thì bên cường nói lại một lần nữa là bên cường cung cấp cho anh em tất cả các loại đồ bịp của năm 2020 và 21 đó anh em chỉ cần liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được cường tư vấn tại sao mà anh em biết cường để một cái bảng như thế này không để bảng này để không ai có thể lừa lọc hoặc là lấy cắp cái video của cường để mà giới thiệu tới anh em đó bên cường cung cấp cho anh em tất cả các nhãn mát bầu cua đây tem đây đó, anh em này nè tem rất nhiều anh em thích về đây là tem nha anh em thích về anh em tự dán cũng được nè có nghĩa là anh em thích đó thì lấy cái tem này về anh em tự dán tự làm hộp đó và anh em dán lên đó tùy anh em muốn dán theo kiểu gì dán muốn cắt theo kiểu nào cắt còn anh em nếu như không không không không muốn làm không biết làm á thì cứ lại liên hệ cho cường cường sẽ là người cắt và làm cho anh em những cái hộp đẹp cực kỳ vuông góc bao anh em chuyện lăn tròn còn như hôm nay cường giới thiệu tới anh em đó là cái thùng camera này thùng camera thì anh em khỏi nói rồi bao chuẩn đánh hai tiếng đồng hồ sạc pin nha anh em nó là sạc từ sạc từ cái là sạc ở addict đó không có một cái lỗ hỏng hay một cái gì hết nói chung là nó là ok đó khẳng định với em là ok rồi anh em xem video thấy hay nhớ để là một like một đăng ký và liên hệ số điện thoại cho cường cần bất cứ sản phẩm gì kể cả bài tài xỉu bầu cua rồi chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn trong cái bộ môn một cua biệt xin chào anh em nha